cách đây à, vài ngày có một em trai hỏi tôi à, tại sao em chạy xe touring khoảng chừng 5 km thì em bị ê ê mông nha phần sau và phần trên phần à, phần sau và phần trước thì à, vẫn vâng, làm cái video này để chia sẻ đến à, em trai đó và cũng chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn những người mới chơi xe đạp còn những người chơi chuyên nghiệp thì ta biết hết rồi không ai à, thèm nghe cái này hết cả dạ. thì à, về cái yên các bạn à, trước hết thì chúng ta nói về tại sao đầu đầu đầu đức ê đức thì à, có à, hai nguyên nhân chính thứ nhất là yên quá nhỏ và cứng nha thứ hai nữa là cái yên này khi chúng ta gắn vào xe đạp đó, yên nó ngóc lên thường trong nhà sản xuất hoặc shop và những anh thợ à, ráp xe đạp thì người ta ráp các bạn để ý cái yên này nè nó song song cái mặt phẳng này song song với mặt đất song song mặt đất thì khi chúng ta khi các bạn à, chạy xe thì hai cái à, phần lưng của bạn bám ở đây nè nên là chính nè đây là phần phần phụ thôi chứ còn uh, cái này nó ngóc lên đây rồi coi như chúng ta ngồi tất cả là nằm, nằm dưới đây nó đau nó thốn nhảy lỗ tưng là càng thốn nữa thì để nó có biết các bạn à, để biết coi cái yên này đó nó có à, lên xuống chuối hay song trong thì chúng ta giữ yên xe chúng ta đi cách xa khoảng chừng hai ba mét này chúng ta cơm xuống chúng ta nhìn mắt là chúng ta có thể thấy được thì cho chỉnh cái góc yên xuống chút xíu nha thì à, các bạn nên nhớ là khi chúng ta chạy xe hai phần mông của chúng ta chịu vào phía sau của yên đây phần này là phần phụ thôi phần này là cái uh, chuối nó hơi uh, hở với à, phần phía trước của chúng ta thì chúng ta chạy xe cảm thấy thoải mái hơn còn nếu mà phần này mà nó đưa lên quá là đau rất đau nha thì uh, bây giờ đó chúng ta nói về cái yên thì về để à, nói về à, chỗ em thì nó cũng à, rất đơn giản rất đơn giản các bạn nhưng mà nhiều người ta không để người ta không biết bây giờ nếu như những người mập các bạn mập thì mông to mông to thì cần yên lớn đúng không thì cần yên lớn còn nếu mà người ốm mà yên to quá là khi chúng ta chạy nó đạp xe đạp thì ngồi đây thì khi đạp lúc bidan nó xuống ờ, thẳng chân ngừng thẳng chân thì hai cái ở đây này các bạn nó hơi dướng dướng đây khó chịu đúng không tại nó to ra ngoài nhiều quá thì chúng ta lựa cho nó vừa thôi còn những người đầu hầu hết những người mới chạy đau đứt thì người ta lựa nó yên hơn mềm mềm còn à, ở đây chưa tôi không thể nào nói là những người mà cao thấp à, mọt ốm tôi chỉ nói những đại khái chung chung thôi thì các bạn có thể là tự xem mình cao thấp và những y mình chọn như thế nào tôi thí dụ tôi cao một mét à, sáu bảy mét sáu bảy tôi nặng hiện tại là 67 kg thì tôi ngồi cái yên nó xe nó vừa nó vừa giờ tôi chạy xe cũng lâu rồi thành ra yên nhỏ tôi ngồi vẫn được không sao cả mà cái nào mình quen rồi thì nó cần rất là tốt nó thuận như mình thì nói chung là cái size vừa không cần lớn quá dạ. nếu những người cao một mét sáu bảy như tôi và nặng khoảng 50 à, à, nhẹ khoảng chừng 10 12 kg đi các bạn thì anh ta mong ta phải ốm mà ốm nhỏ mà đưa cái yêu người quá thì nó không được đúng không còn nếu những người có người mà cao một mét sáu bảy như tôi mà nặng khoảng chừng 75 kg đi các bạn phải nghĩ thì chắc chắn họ cần những yên to thế này yên to thế này đúng không yên to thì yên to cái diện tích ở phía sau lớn nó phù hợp với cái à, mông của chúng ta mông to ha rồi à, khi các bạn chọn yên đó thì hầu hết những người mới chơi nên chọn cái yên như thế này các bạn các bạn thấy có vết lõm không vết lõm nha lõm giữa các bạn nhìn kỹ nè mình có hai gu hai bên nè đấy chứ hai mông mông đít của chúng ta đó còn đây là khoảng trống ha khoảng trống đây là cái điểm tựa nhỏ này điểm tựa phụ ha để khi chúng ta chạy thì nó trọng lượng chúng ta nằm trên đây ha có từng nhảy điểm cũng trên đây các bạn còn nếu mà từng nhảy mà nằm trên đây là mệt nha tiêu hết rồi đây là cái im in uh, in vừa thì cái size này nó thấy nó hơi lạ lạ nha các bạn hơi như giống hình của tên thì các bạn cũng thấy nó có cái khoảng trống giữa không đúng không cho những người trung bình các bạn rồi đây là cái serot thì serot là cho những anh chạy chuyên nghiệp chúng ta mọc lớn ốm nhỏ gì không biết im ra những nhỏ tại serot là các bạn phải ngọ à, phải cần nó nhỏ thứ nhất khi đồng học và thứ hai nữa là nó à, nó vừa để cho người, người ta đạp xuống nó không bị dướng vào lề làm cho dễ chịu nha bây giờ à, tôi nói về à, cái à, cái này là cái phần phụ thôi khi các bạn chạy xe các bạn mua xe thì các bạn đã mua xe đúng sai của các bạn rồi chắc chắn là đúng tiện người ta đưa cho các bạn sai đúng thì cái sai đúng nhưng khoảng cách này chưa chắc đúng các bạn chưa chắc đúng nha tại vì à, nhà sản xuất xe đạp thì người ta lấy cái chuẩn của con người cái chiều cao của con người người mét rưỡi mét sáu mét tám mét chín hai mét đại khá nhiêu đó người ta lấy cái nguyên cái chuẩn chung để người làm cái xe xe thì giờ như các bạn thí dụ xanh 7 đi là cái độ cái tự yên nè tới đây là nó khoảng bao nhiêu cái độ rush này, này các bạn nó khoảng bao nhiêu thì à, thí dụ những người máy bảy người đó cao mét bảy đi xe này tôi thí dụ nha đi xe xe này máy bảy anh nó cao mét bảy nhưng mà ảnh à, chân nó dài lưng anh ngắn và tay ngắn thì các bạn lên cái, cái độ cái, cái này các bạn phải rút yên lại và rút bô tăng lại đúng không còn nếu như anh nó cao mét bảy chân ảnh vừa lưng ảnh dài mà tay ảnh dài nữa thì sao phải chỉnh này là đúng rồi thì nói chung chúng ta chỉnh làm sao cho chúng ta vừa và đừng bị giới với là không không được nha các bạn thì các bạn với thế này nè thì ta chạy quen lên ngồi là biết giới liền còn các bạn lên các bạn à, mới chạy mà mới chơi xe đạp mà cảm thấy nó về cũng được về cũng được trên là chút xíu không sao còn người ta chạy quen rồi đang có thể lập phao xăng lên đó là biết liền đúng không bây giờ tôi nói những người mới chơi thì lên các bạn ngồi như thế không sao khi chạy ngồi chút xíu chạm thấy đuối lúc đó mới đuối lúc bắt đầu mới thấy bị giới à, thì rút yên rút người lên chút xíu thì các bạn thấy cái, ờ, cái mông của bạn đưa lên chút xíu đi phải không đưa lên chút là có như cái cái bộ phận ờ, phần lớn này nè đâu uh, nhiều không không các bạn nhích lên chút xíu là coi như có bộ phận phía trước của bạn là nằm trên đây ra nó làm này nó nhỏ thì củ khoai lang cắm trên tâm mà thốn với bạn tiêu nó đào đó thì cái này là cái phần phụ thôi nha vâng à, sẽ mách cho các bạn một cái mẹo à, những tư thế này, dịch chuyển cái mông của chúng ta này, ngồi trên đường xe này, thay vì chúng ta chạy ngồi một chỗ đúng không cứ như thế là chúng ta đạp thì chúng ta nên dịch chuyển cái yêu và nhắc mông của ta lên xuống thế này và đưa trọng lượng về phía bên tay phải và đưa trọng lượng về phía bên tay trái và để tạo cái à, những cái động tác mà nó tăng cơ bắp và lực cân bằng của xe và dạ, khi chúng ta à, tại các bạn mới chơi nếu mà các bạn tập được những đường tác đó, đó sau này các bạn đi vô những đường xấu những đường mà cầu ghê các bạn sẽ không bị đạo đức nữa edit có những à, bạn bạn thí dụ như bạn mới chơi bạn bị đau bây giờ mà bạn không tập những động tác này là không giờ các bạn à, đi vô những đường cưng thí dụ như các bạn đi off road đi ờ, phượt với ờ, bạn bè từ Sài Gòn xuống Long An ở Bến Lức hay là lên Đồng Nai ờ, Thủ Đức gì đó mà đi những đường làng đường làng có số đá bông tinh nhỏ các bạn chạy các bạn đau đứt về ê tay rất khó chịu thì đây là những động tác mà các bạn nên nên thử các bạn thử nhé tôi là đã cái này lâu lắm rồi thì à, bây giờ đang chạy đang chạy như thế này thỉnh thoảng đó dài ba bốn cái số gì đó các bạn đây cân bằng 20 đâm trước ha trước sau chân phải bây giờ chúng tôi nói như bên tay phải chân phải lên trước rồi sau đó chân trái lên trước đúng không chúng ta đổi thế này nè đúng không đó bây giờ mình nói chân phải lên trước nha động tác như thế này tại tôi không có cái gì minh họa đó các bạn không có chỗ đứng nó hẹp quá thành ra tôi đứng thế này cho các bạn như thế thì các bạn đứng thế này nha nhấc lên lên thổi yên tay nóng cứng cứng thế này nó sau đó khoảng chừng à, dài 10 à, 10 giờ 10 giây 15 giây 30 nửa nửa phút gì đó các bạn đạp đạp bếp xong các bạn thay đổi vị trí cái chân bên đây bên trước bên này phía về bên đây à, bên trái về phía trước bên phải về phía sau cũng thế lực hai lên chân đều như các bạn đứng ngay giữa trung tâm mông nhắc lên khỏi yên nha rồi các bạn đổi à, sau đó năm mười là năm và đã cương ép các bạn thay đổi khi các bạn quen rồi các bạn sẽ thay đổi thường xuyên chứ không bắt buộc phải hai km và 5 km phải làm gì nha rồi bây giờ tới động tác thứ hai là bây giờ các bạn nhấc yên lên chạy có trớn xong đó chúng ta đứng lên nhấc à, chúng ta nhấc cái mông lên khỏi cái yên lên chút xíu không nhiều chạm thế nói chung là là điểm tựa là cái điểm phụ thôi cho nó là điểm phụ thôi thì cái chân phải các bạn đưa đan xuống hết về phía dưới các bạn đứng lên thế này đứng lên thế này thì phải chân bên đây bên tay trái bên trái này nó như thế này không đó. thì lúc này chân bên tay trái nè là cái điểm này là điểm tạm thôi các bạn chịu thôi nha tất cả chính trọng lượng chúng ta đưa về đây đưa vào đây đứng chịu thế này sau đó khoảng chừng à, năm mười năm giây 10 giây 15 giây đó chúng ta đặt, đặt xong chúng ta thay đổi vị trí đã dùng dùng đây lúc đó trọng lượng gì bên đây bên đây nha cái này trọng lượng chịu về bên tay trái chân phải để trên bidan chỉ là một cái điểm tựa nhẹ và đích không chạm vào yên chúng ta cứ thay đổi như thế đó cho nó quen cho nó quen chân quen chân và các bạn nhớ là cái à, chân để là thế này ha cho đúng nha rồi hơi à, một là song song còn được tốt chút xíu nữa đó các bạn chân các bạn song song một đất ngóc lên chút xíu khoảng chừng năm độ nha là càng tốt thì cứ như thế đó các bạn thay đổi vị trí các bạn nào thỉnh thoảng các bạn quen thì các bạn quen như thế rồi đó chạy chút xíu sáng ngày ra đạp giờ khoảng chừng hai ba cây số các bạn đứng lên thì nóng quá đó các bạn đứng lên cho cái uh, mông à, mông của bạn nhấc lên chút xíu là cứ thế đạp nha khi nào mỏi ngồi xuống tập như thế khi các bạn quen rồi đó các bạn đi phượt với các bạn hoặc các bạn đi vô đó kể cả tôi nói là xe touring mà không có phục chúng nha đều đơ thắt phục đơ thắt xe touring bánh nhỏ luôn các bạn vô upload ok luôn tụi nó upload này vô mới đường làng nó bông nó từng sắc lúc có hai cái chân các bạn này là hai lò xo nè các bạn các bạn đứng lên cái mông đít ha cái mông của bạn nhích lên khỏi cái cổ nó nhảy cái tay các bạn gì nè nắm cứng ha hai cái này hai áp hai cái phụ trỏ chúng ta giống như hai áp nhảy vậy nhảy các bạn còn hai chân á là hai cái lò xo đó các bạn nhảy như thế này các bạn chạy rất đẹp và không bị đau đức không bị ê thì tôi nói là khi các bạn vô những đường như vậy đó các bạn không phải là chạy như hoài hai ba km hoặc nửa km gì đó chúng ta có thể thay đổi vị trí gì đó, làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn lên mạnh lên và hăng say hơn và sẽ không bị ê được